Xin chào các em học sinh yêu quý. Trong buổi học hôm nay chúng ta cùng nhau chuyển sang một bài học vô cùng quan trọng, đó là bài tích có hướng của hai vectơ. Thì trong chương trình thì ờ, bài ờ, bài học này nó chỉ nằm ở trong sách giáo khoa nâng cao. Tuy nhiên, kể cả các bạn học theo chương trình cơ bản hoặc theo chương trình nâng cao thì các kiến thức về tích có hướng của hai vectơ được ứng dụng hầu hết các kiến thức ở trong phần OXYZ này. Đấy. Thì ừ, tích có hướng của hai vectơ là gì và có ứng dụng như thế nào trong các bài toán? thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu trong bài, bài học ngày hôm nay thì trước hết chúng ta hãy cùng tìm, hiểu thế nào là tích có hướng của hai vectор thì trong không gian với hệ trục tọa độ u người ta cho hai vector vector u có tọa độ là x1 y1 z1 và vector v có tọa độ là x2 y2 z2 khi đó tích có hướng của hai vector được định nghĩa là một vector các em chú ý này tích có hướng khác với tích vô hướng tích vô hướng của hai vector là một số thì tích có hướng của hai vectơ là một vectơ vì vectơ là đại lượng có hướng mà đúng không nào tích có hướng của hai vectơ là một vectơ và được ký hiệu như thế này đấy ký hiệu uv đấy, phải và trong cái móc vuông này đấy, còn có một ký hiệu khác nữa là à, cái dấu ngược lên đúng không nhưng chúng ta chỉ nói chung là chỉ cần cần à, biết một cái, ký hiệu này thôi tích có hướng của hai vectơ uv ký hiệu là uv trong móc vuông thì tích có hướng được tính như sau nhá. Thì các hình dung này tích có hướng của UV thì em nhìn U là x1 y1 z1 chú ý lại này. V là x2 y2 z2. Khi đó tích có hướng của hai vectơ UV sẽ là một vector Và vector đó được tính như sau. Em nhìn này, đầu tiên uh, ta để đó là chính là các định thức thôi. Đầu tiên bỏ cái x1 y2 đi, bỏ cái cột cái trục hoành thì bỏ cái cái cái cột đầu tiên đi bỏ cái cột x đi nhá thì còn y1 y2 z1 z2 đến cái cột thứ hai thì ta bỏ cái y đi đúng không cột thứ hai bỏ tung đi và cái này lại uh, cột thứ hai ta phải đảo vị trí z với lại x đấy sang cột thứ ba ta sẽ bỏ cái chiều cao đi đúng không bỏ z đi thì còn x1 uh, x2 y1 y2 và ta sẽ tính định thức y hệt như là tính uh, Ờ, cái công thức tính đạo hàm của hàm bậc nhất trên bậc nhất đó ta lấy dấu huyền trừ đi dấu sắc nhá lấy dấu huyền trừ đi dấu sắc này y1 z2 trừ đi y2 z1 tiếp vào cái thứ hai này x2 z1 trừ đi x1 z2 chưa nào Đấy, tiếp tục này à, đến cái thứ ba là x1 y2 trừ đi x2 y1 đó các bạn nhớ thế nhá và chúng ta cũng có một cách tính uh, là sử dụng ờ, máy tính cầm tay để thấy thì chung ừ, ờ, nó vào cái ví dụ cụ thể thầy sẽ hướng dẫn các em rồi tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu các tính chất tích có hướng của hai vectơ nếu trong không gian với hệ trục tọa độ O, X, Z lại cho hai vectơ U và V thì vectơ tích có hướng của hai vectơ UV sẽ là vectơ vuông góc với từng vectơ thành phần. Tích có hướng của UV sẽ vuông với lại U, tích có hướng của UV sẽ vuông góc với vector V. Khi đó ta có thể suy ra tích có hướng của UV nhân với vector U, đây là nhân vô hướng sẽ bằng không. Tích có hướng của UV nhân vô hướng với vector V cũng bằng không, được chưa nào? Đó. Hai vector này mà vuông góc với nhau thì sẽ nhân nhau vô hướng sẽ bằng không. Ờ, tích có hướng nhân với tích vô hướng như này thì người ta gọi là tích hỗn tạp. Đó chúng ta sang cái tính chất thứ hai đó là tính chất rất quan trọng ở ờ, về sau cái này có thể áp dụng cho việc tính góc giữa hai vectơ thì như này độ lớn tích có hướng của hai vectơ sẽ bằng độ lớn từng vectơ một nhân với sin góc xen giữa hai vectơ đó. độ lớn vectơ tích có hướng của vectơ u v sẽ bằng độ lớn vectơ u nhân độ lớn vectơ v nhân góc xen giữa hai vectơ u v à, tiếp tục cái tính chất thứ ba nếu vector u và vector v là hai vector cùng phương với nhau thì tương đương với một điều tích có hướng của hai vector sẽ ra một cái vector không đó thì từ đó từ điều này ta có thể suy ra một tính chất như sau nếu cho ba điểm abc là ba điểm không thẳng hàng có nghĩa ba điểm abc sẽ là ba đỉnh của một tam giác thì ab và tương đương với điều ab và ac không cùng phương với nhau Đấy. Hay cái khác thì tích có hướng của AB và AC sẽ khác không. Nếu AB và AC cùng phương thì nó sẽ bằng không, được chưa? Đấy, thì cái này có để chứng minh là ABC là ba điểm không thẳng hàng hoặc chứng minh ba điểm ABC tạo thành ba đỉnh của tam giác. Đấy. Rồi. Chúng ta sang mục tiếp theo đó là nếu ba cái vectơ u, vectơ v và vectơ v kép là ba vectơ đồng phẳng với nhau, tức là cùng làm trên một phẳng đó thì tích hỗn tạp của chúng sẽ bằng bằng không nhá. Tích hỗn tạp này em này, tích có hướng của hai thằng UV nhân với này vector v kép sẽ bằng không. Hoặc cái này em có thể đảo đảo lộn nhá. Cái này có thể cho u nhân v kép ở ngoài là v hoặc là v nhân với lại v kép ở ngoài là u cũng được, không sao cả nhá. Thì từ đó có một cái tính chất như này. Nếu bốn điểm ABC là bốn điểm không đồng phẳng hay nói cách khác là bốn điểm này là bốn đỉnh của một tứ diện thì ta có các vector này này, vector AB, vector AC và vector AD là các vector không đồng phẳng với nhau. Thì khi đó ta có tích hỗn tạp của chúng sẽ khác không. AB, AC có hướng nhân với AD vô hướng với AD đúng không? Thì tích kết quả của nó sẽ là khác không. Thì từ đó ta sẽ tính được cái từ cái kết quả này ta sẽ chứng minh được cái bốn ờ, bốn điểm ABCD này là bốn đỉnh của một tứ diện như vậy các em đã được hiểu thế nào là tích có hướng của hai vectơ. Sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu các ứng dụng tích có hướng của hai vectơ trong việc tính toán diện tích các hình và thể tích của các khối. Đầu tiên chúng ta cùng tìm hiểu ứng dụng tích có hướng của hai vectơ trong việc tính toán diện tích của tam giác. Diện tích của tam giác ABC sẽ bằng 1 phần 2 độ lớn tích có hướng của hai vectơ AB nhân với AC. Đấy. Hoặc chỗ này ta có thể đổi thoải mái ừ, ừ, các vectơ nhá, có thể bằng à, 1 ờ, phần 2 độ lớn của BA nhân với lại CA đúng không? À, cũng có thể bằng 1 phần 2 độ lớn của BC nhân với lại AB không sao cả được chưa? À, tiếp theo này nếu như mà AH vuông góc với BC với nghĩa AH là đường cao của tam giác đó thì ta có từ công thức này ta có thể tìm được độ dài đường cao sẽ bằng hai lần diện tích của tam giác ABC chia cho cạnh BC đó. thì có thể người ta cho diện tích tam giác trước chúng ta người ta yêu cầu tính độ dài đường cao nhé người ta rút công thức đây ra hoặc ừ, nếu mà người ta cho biết nửa chu vi nửa chu vi thì bằng uh, các cạnh cộng nhau xong chia cho hai đấy thì từ đó ta cũng có thể suy ra được bán kính đường tròn nội tiếp tam giác thì ta đã biết công thức rồi uh, s thì bằng pi à, bằng p nhân với r đó thì từ từ đó ta rút ra r sẽ bằng diện tích tam giác s của tam giác abc chia cho p đó là các ứng dụng của tích vô hướng trong việc tính diện tích của tam giác. Và tiếp theo chúng ta cùng tìm hiểu đến diện tích của hình bình hành thì sao? Thì diện tích của hình bình hành ABCD được tính theo công thức là S của ABCD sẽ bằng độ lớn tích có hướng của AB nhân với AD. Tích có hướng của hai cạnh kề nhau. Đấy. À, ừ, tiếp tục chúng ta sẽ cùng tìm hiểu đến việc tính thể tích của các khối. Trong không gian nếu người ta cho một khối hộp ABCD, A', B', C', D' thì thể tích của khối hộp nó sẽ được tính như sau. V của nó sẽ bằng trị tuyệt đối của tích có hướng nhân với tích vô hướng của các vector cùng xuất phát từ một đỉnh. Đó, anh nhìn này. V của ABCD, A phẩy, B phẩy, C phẩy, D phẩy bằng đây là trị tuyệt đối nhá. Tích có hướng của AB nhân với AD nhân với A A phẩy thì đây được gọi là tích hỗn tạp nhá. Tích vô hướng nhân với tích có hướng. Đó, đây này hai cái này là có hướng nhân với vô hướng thì cái kết quả này sẽ ra một số vì đây thật ra nó là tích vô hướng mà có hướng rồi xong nhân với vô hướng thì ra một số mà ta phải để chuyện đối à, để cho kết quả này luôn là số dương nhá thì bằng tích hỗn tạp đây gọi là tích hỗn tạp tính hỗn tạp của các vector xuất phát từ một đỉnh có thể xuất phát từ đỉnh A hoặc đỉnh B, đỉnh C, đỉnh D, đỉnh A phải B phải C phải D phải tùy bài và ta tùy từng bài mà chúng ta có thể ờ, vận dụng sao cho nó cái việc tính toán cho nó đơn giản đó tiếp theo là vấn thể tích của khối tứ diện thể tích của V của A B C D sẽ bằng 1 phần sáu cũng y như cái này thôi chia cho 6 thôi 1 phần sáu trị tuyệt đối của tích hỗn tạp của các vectơ xuất phát từ một đỉnh A hoặc B hoặc C hoặc D tùy bài. Và trong cái này các em cần chú ý điều rất quan trọng như sau. Nếu như coi cái BCD là đáy còn AH là chiều cao thì AH vuông BCD thì ta có cái công thức tính độ dài đường cao AH kể từ đỉnh A AH sẽ bằng 3 lần V của ABCD chia cho diện tích của tam giác BCD từ cái chỗ này ta có cái công thức đổi đỉnh để tính thể tích V của ABC có bằng phải bằng 1 phần 3 diện tích của BCD nhân với AH đó em chú ý những cái này để uh, về sau chúng ta tính toán cho nó thuận tiện sau đây chúng ta đi vào các ví dụ cụ thể. Sau đây chúng ta cùng vào ví dụ số 1. Trong không gian với hệ trục tọa độ OXZ để cho hai vectор U có tọa độ là 4, 2, 5 và vectор V có tọa độ là 3, 1, 3. Khi đó độ lớn của vector UV có hướng là bao nhiêu? Bài toán cho chúng ta bốn kết quả như này. Vậy để tính độ lớn của tích có hướng của hai vectор UV thì trước hết chúng ta cùng tính tích có hướng của hai vectор UV là bao nhiêu? thì trước hết thì hướng dẫn các em tính tay trước sau đó sẽ hướng dẫn các em sử dụng máy tính thì việc sử dụng máy tính chỉ áp dụng trong cái ví dụ này thôi nhá vì nó cái, nó khá cái, cái những cái ví dụ này khá đơn giản chúng ta không cần thiết dùng máy tính đâu Đấy, bạn nào mà yếu quá mới phải cần dùng thôi Đấy. thì à, trước tiên này chúng ta sẽ tính vector uv có hướng thì à, hướng dẫn cách tính này u này nó sẽ bằng 4 2 5 còn vector v Vector V sẽ bằng 3 1 3 Được chưa nào? Bây giờ em ờ, cách làm là các em viết cái hai vector ra, ta không cần dùng định thức nữa. Đầu tiên này, ta bịt cái đầu tiên vào nhá. Đó, bịt cái đầu tiên vào. UV này có hướng này. Nhớ nó sẽ là bằng một vector. Bịt cái đầu tiên vào, đúng không? Còn hai cái thằng này ta xử lý với nhau. Ta lấy này 2 nhân 3 trừ đi 1 nhân 5, 2 nhân 3 là 6 chưa? trừ 1 nhân 5 bằng 5 6 trừ 5 sẽ bằng bằng 1 rồi tiếp theo biệt cái số 2 vào biệt cái số 2 vào đúng không ta lấy này 3 4 4 nhân 3 bằng 12 12 trừ đi 3 nhân 5 trừ 15 12 trừ đi 15 thì sẽ bằng trừ 3 nhưng mà cái giữa ta sẽ phải đảo dấu đi đúng không thì sẽ còn 3 chú ý nhé cái giữa thế đảo dấu đi ta để nguyên vị trí nhé ta, ta không cần đổi Z với, với, với x cho nhau Ta cứ để nguyên này Ta lấy 4 nhân 3 bằng 12 Trừ đi 3 nhân 5 bằng 15 12 trừ đi 15 thì bằng trừ 3 Ở giữa ta nhân với âm 1 vào Đảo dấu đi đấy Thì bằng 3 Nào Tiếp tục cái cuối cùng Thì ta sẽ bỏ cái trùng Z đi Đúng không nào Ta lấy 4 nhân với 1 thì bằng 4 4 trừ đi 2 nhân 3 bằng 6 4 trừ 6 thì bằng trừ 2 Em hình dung thế nào Đấy Lấy tích có hướng của hai vectơ UV sẽ bằng 1, 3, trừ 2. À, ờ, như vậy người ta hỏi độ lớn tích có hướng của hai vectơ này thì độ lớn của U, V. Đó. Sẽ bằng căn bậc 2 của các hoành độ cộng nhau bình phương. À, hoành độ cộng tung độ bình phương cộng với này cao độ bình phương. Đấy. Thì bằng 14 trong căn. Đó. Như vậy độ lớn này sẽ bằng căn 14. Do đó ở ví dụ 1 chúng ta sẽ chọn đáp án A. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các em cách sử dụng máy tính Casio để thực hành cách tính tích có hướng của hai vectơ như sau. Đầu tiên các em vào chức năng mốt 8. Đấy, mốt 8. Đấy. Ở đây người ta có 3 vectơ A, B, C. Thì đầu tiên các em sẽ nhập vectơ A, các em ấn số 1. Số 1, chọn số 1. Rồi, ở đây đã có à, ờ, 3 chiều và hai chiều thì chúng ta đang tính trên U Z thì ta chọn 3 chiều. Chúng ta chọn phím số 1. Đó, phím 1 là vectơ A. Bây giờ các em sẽ nhập vectơ A vào. vectơ A đây coi như là vectơ U là 4 uh, 2 và 5. Các em nhập vào nhá. Các em nhập 4 2 5. Các em nhập tọa độ của vectơ A vào. Đấy. Tiếp theo các em sẽ nhập đến vector B. Tiếp theo này, các em ấn ấn lại mốt 8 vào mốt 8. Tiếp theo nhá, ấn mốt 8 tiếp này. Đó, đây tiếp tục nhập vector B, ấn số 2. Đó. Tiếp tục ta chọn như ban đầu, chọn 1. Và ta chọn vector B là 3 1 3 em nhập vector b vào 3 1 3 rồi đấy à, bây giờ để tính tích có hướng của hai vector thì ta đầu tiên ta tắt máy đi ấn phím AC cho thầy đó AC để tính tích có hướng thì trong máy tính đã có chức năng em vào phím shift 5 anh nhìn chữ vector này shift số 5 Đấy, 5 chữ vector này ấn shift này đó ấn số ấn số 5 được chưa ở đây có vector A là số 3. Em ấn số 3, ship 5 ấn số 3. Rồi, tiếp theo à, ấn tiếp lại ship 5. Đấy, ấn số số 4 là vector B, nhìn thấy chưa? Ship 54. Rồi. Và cần ấn dấu bằng là xong kết quả. Đấy. Vậy tích có hướng của hai vector AB sẽ bằng 1, 3 và trừ 2. Đó thì ta đã xong cái tích có hướng của hai vectơ. Như vậy uh, U nhân V sẽ bằng 1, 3 trừ 2. Y hệt như chúng ta đã tính kết quả ở phần tự luận. Thế bây giờ để người ta hỏi là tính độ lớn của vectơ U nhân V thì cách tính độ lớn thì các em sử dụng phím trị tuyệt đối. Thì các em sử dụng như sau nhá. Để tính độ lớn nhá tính độ lớn của nó độ lớn của vector độ lớn của một vector bất kỳ vector u bất kỳ đó thì ta sử dụng phím như này các em vào phím shift đó a b s đây phím shift của chữ c này đúng không shift đây này a b s a b s cái tắt của chuyển đổi được chưa thế bây giờ ờ, ta nhập lại ờ, cái nhập cái vector này cũng được không người ta tính lại cái vector a nhân b nhá em ấn này shift abs này à, ấn shift 5 shift số 5 có vector a là 3 shift 5a nhá shift abs này ấn shift 5 3 tiếp tục ấn shift mà shift đi shift 5 mà 4 là B đúng không nhỉ ship 53 shift 5 5 4 và ta ấn dấu bằng đó được kết quả là 3,7416 đấy vân vân được chưa nhưng mà kết quả này thì ờ, bài toán cho số căn vậy căn bao nhiêu thì ta chỉ cần bình phương lên là ra kết quả em ấn bình phương lên là xong bằng đó 14 có nghĩa là cái số vừa nói sẽ bằng căn 14 như vậy ta chọn được đáp án là đáp án A các em hình dung chưa thì trong các ví dụ sau thì chúng ta sẽ không sử dụng máy tính nữa vì sử dụng máy tính này cho những bạn mà tính toán rất là kém mới phải dùng máy tính thôi còn bình thường chúng ta những bài đơn giản chúng ta có thể nhẩm ngay được nhé các em chú ý Rồi. chúng ta cùng vào ví dụ số 2 trong không gian với hệ trục tọa độ OXZ nó cho hai vectơ vectơ A có tọa độ là 1 0 trừ 2 và vectơ B có tọa độ là 1 2 và trừ 1 à, tọa độ của vectơ U sao cho U vuông với A U vuông với B và đồng thời cái độ lớn vectơ u bằng căn 21 là bài toán cho chúng ta bốn kết quả như thế này à, chúng ta cùng phân tích này vectơ u mà vuông với này vectơ a đồng thời vectơ u cũng vuông góc với vectơ b đó u vuông với a u vuông b thì ta có quyền suy ra u sẽ cùng phương với tích có hướng của hai vector ab vector A có hướng với vector B sẽ ra một cái vector vuông góc với cả A và B. Như vậy U mà vuông với cả A, U vuông ở B thì uh, vector U này sẽ cùng phương nhé cùng phương với lại AB. Chứ các em đừng cho bằng luôn nhé cùng phương cũng được. Ta sẽ thông qua cái dữ kiện này và dữ kiện độ lớn của vector U bằng uh, căn 21 thì ta sẽ tìm được cụ thể vector U. Trước hết chúng ta phải cùng nhau tính cái tích có hướng của vector A B là bao nhiêu đã đúng không thì thầy viết ra đây nhá em nhìn này để tính tích có hướng này A có tọa độ là 1 0 trừ 2 đấy còn B có tọa độ là 1 à, 2 trừ 1 đó bây giờ chúng ta sẽ tính tích có hướng cái này đầu tiên bịt cái đầu tiên vào bịt cái hoành độ vào được chưa nào các em nhân này đây nhân đây trừ đây nhân đây là không rồi trừ đi hai, hai nhân với trừ 2 bằng trừ 4 trừ đi trừ 4 thì sẽ bằng 4 đến uh, cái thứ hai là ta bịt cái thằng, thằng y vào đúng không bịt cái y vào đó đấy trừ 1 nhân với lại 1 thì bằng trừ 1 trừ 1 trừ đi trừ 2 thì bằng dương 1 nhưng mà ở cái giữa thì ta phải đảo cái dấu nó đi do vậy nó thành thành âm một đó cái cuối cùng ta sẽ bỏ cái z đi nhân vào này 2 nhân với 1 thì bằng 2 trừ 0 thì vẫn bằng 2 thôi đó như vậy tích có hướng của hai vectơ AB sẽ có tọa độ là 4 trừ 1 2 như vậy vectơ U sẽ bằng k lần 4 trừ 1 2 hay nó khác sẽ bằng 4k trừ k và 2k. U của tôi là 4k trừ k và 2k. Người ta đã có cái độ lớn của độ lớn của vector u. Độ lớn vector u. Độ lớn của vector u tính kỹ vào đã bằng căn 21. Độ lớn vector u thì sẽ bằng uh, hoành độ bình phương cộng tung độ bình phương cộng cao độ bình phương tất cả ở trong căn bậc 2 thì sẽ bằng căn 21. Như vậy ta sẽ có này 4 cao bình phương tất cả bình phương em này cộng với trừ k bình phương cộng với 2k tất cả bình phương. Trong căn bậc 2 thì bằng căn 21, như vậy ta bỏ căn đi, bình phương 2 bằng 21 thôi. Đó. Như vậy đây 16, 17, 4, 21. 21 k bình phương bằng 21 thì k bình phương sẽ bằng 1. Như vậy k sẽ bằng cộng trừ k bằng cộng trừ 1. k bằng cộng trừ 1 thì ta sẽ thay vào vào đây để tìm u nhé. Vậy k bằng 1 k bằng 1 thì suy ra u có tọa độ là 4 trừ 1 và 2. Được chưa? Nếu như k bằng trừ 1 Phía U có tọa độ là trừ 4, 1, à, trừ 2. Đó. Vậy ta đối chiếu các đáp án ABCD thì ta thấy này, cả đáp án A và đáp án B đều thỏa mãn. Do vậy chúng ta sẽ chọn được đáp án D là cả A và B. Như vậy chúng ta đã hiểu cái này rồi đúng không? À, các em chú ý này, à, tích có hướng của hai vector sẽ vuông góc với từng vector thành phần. Đấy, cái điều này rất quan trọng. Đấy, bây giờ chúng ta cùng nhau sang cái ví dụ tiếp theo là ví dụ số 3. Bây giờ các em sang ví dụ số 3. Trong không gian với hệ trục tọa độ OIZ, người ta cho ba cái vectơ vectơ U có tọa độ là 1, 1, 2. vectơ A có tọa độ là 3, trừ 1, trừ 2. Và vectơ V có tọa độ là trừ 1, M, à, M, trừ 2. Để vectơ U, V có hướng vuông góc với vectơ A thì giá trị của M bằng bao nhiêu? Đấy. Người ta cho bốn kết quả này. Thì các em hãy chú ý. À, vector có hướng của u nhân v có hướng nhá vuông góc với vector a thì tích có hướng của u nhân v Đấy. nhân với vô hướng với a thì sẽ đây vector không hai vector vuông góc với nhau thì nhân nhau sẽ bằng không Đó. thì đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau tính tích có hướng của uv Đó. trước hết ta viết ra đây vector u có tựa là một một và hai được chưa các em đến vector v vector v sẽ có tọa độ là đây em ghi lại cái này trừ một m và cái cuối cùng là m trừ m trừ hai bây ta sẽ tính tích có hướng u v đó. sẽ bằng này tích có hướng của hai vector uv sẽ ra một cái vector đầu tiên ta sẽ bịt cái tọa độ x vào đó ta lấy này m trừ hai nhân một đúng không thầy viết chậm lại nhá m trừ 2 nhân 1 thì thôi trừ đi 2m đó, trừ cái này như này được chưa tiếp tục đến cái thứ hai cái thứ hai ta sẽ lấy này 1 nhân m trừ 2 m trừ 2 này đó xong trừ đi trừ đi trừ 2 đúng không trừ đi trừ thì bằng bằng cộng nhưng tất cả chỗ này phải dấu trừ ở cái vị trí số 2 ta phải thêm dấu trừ đúng không tiếp theo đến bỏ cái trục cao độ đi đấy thì bằng m đúng không 1 nhân m bằng m trừ đi trừ 1 đúng không trừ đi trừ 1 thì bằng cộng 1 m cộng 1 đó thì ta sẽ thu gọn lại uv thu gọn lại nhá sẽ bằng đây thì còn trừ m trừ đi 2 Được chưa trừ m trừ 2 chỗ này này mất 2 đi rồi thì còn trừ m và cái thứ ba là m cộng 1 đây nhá thì nhắc lại này tọa độ tích có hướng của u nhân v sẽ bằng trừ m trừ hai chấm phẩy trừ m chấm phẩy m một bây giờ để tích có hướng của uv mà vuông góc với vectơ a nhá uv uv tích có hướng mà vuông góc với vectơ a đó thì suy ra tích hỗn tạp của chúng sẽ bằng không tích hỗn tạp sẽ bằng không và tích vô hướng thì sẽ bằng ở ờ, đấy hoành độ nhân hoành độ cộng tung độ tung độ cộng cao độ nhân với cao độ do vậy ta chỉ cần áp dụng thay vào thôi nhé xuyên điều này này này trừ m trừ một là trừ m trừ hai ta nhân với này ba lấy ba nhân trước đi ba nhân với trừ m trừ hai đó trừ đi thứ hai này đến uh, tung độ này trừ một này trừ một nhân với này trừ m tiếp theo cái thứ ba là trừ hai đúng không trừ hai nhân với này m cộng một và cái này sẽ bằng bằng không như vậy ta sẽ nhân ra đúng không nhân ra và thu gọn lại trừ 3m 1m là trừ 2m trừ 2m trừ 2m là trừ 4m trừ 4m đấy sẽ tiếp tục này trừ đi 6 này trừ 6 trừ 6 trừ 8 bằng 0 như vậy rút ra m sẽ bằng âm 2 như vậy m bằng âm 2 thì uh, tích có hướng của uv sẽ vuông góc với này vector a do vậy ở trong ví dụ số 3 này chúng ta chọn được đáp án b m bằng âm 2 chúng ta cùng nhau sang ví dụ số 4 rồi chúng ta cùng nhau sang ví dụ số 4 trong không gian với hệ trục tọa độ O, X, Y, Z trong bộ 3 điểm sau đây thì bộ 3 điểm nào? Thẳng hàng bài toán cho chúng ta bốn cái kết quả như này và em chú ý này ba điểm thẳng hàng thì AB sẽ cùng phương với à, AC như vậy có AB nhân với AC có hướng sẽ bằng vector 0 nếu như AB nhân AC có hướng sẽ ra vector 0 thì ba điểm ABC thẳng hàng cái loại toán như này thì ta phải xét từng đáp án một nhé ví dụ chúng ta xét đáp án A Đấy. Chúng ta tìm uh, các đáp án và đến uh, ờ, thấy đáp án nào thỏa mãn thì ta dừng lại. Như vậy đáp án A này ta có AB. AB sẽ, sẽ là à, lấy tọa độ điểm B trừ đi tọa độ điểm A đúng không? Mũi 0 trừ đi 1 sẽ bằng âm 1. Tiếp theo, lấy 1 trừ đi 3 sẽ bằng âm 2. Tiếp theo, lấy 2 trừ đi 1 sẽ bằng 1. Vector AC thì ta lấy tọa độ điểm C trừ tọa độ điểm A. 0 trừ đi 1 thì bằng âm 1. 0 trừ đi 3 sẽ bằng âm 3. Lấy 1 trừ đi 1 ta sẽ được kết quả là 0. Đó hai vector là nhìn cái là biết là gì nhỉ không cùng phương với nhau Đấy. nhưng mà ta cứ tính ra thì có AB nhân với AC AB nhân AC có hướng đó em nhìn này đầu tiên ta bịt cái này vào bịt cái thứ nhất vào đây này không nhân với âm 2 bằng không rồi trừ 3 trừ 1 sẽ bằng âm 3 âm 3 âm âm âm thì bằng bằng dương 3 đúng không nào tiếp theo cái thứ hai ta sẽ bịt cái thằng ờ, y vào ít y vào được chưa đó không này trừ đi một trừ một đổi dấu trừ thì dấu cộng tiếp theo ta bịt cái cao độ vào đúng không trừ 3 nhân với trừ 1 thì bằng 3 3 trừ đi 2 còn còn 1 như vậy cái này là khác với vector 0 khác với vector 0 thì ờ, ba điểm ABC nó không cần hàng tiếp tục ta sang đáp án B tương tự như đáp án A thì ta cũng tính tọa độ vector AB và vector AC vector AB ta tính nhanh có tọa độ là trừ 5 đấy trừ 4 trừ 1 trừ 5 này 3 trừ 1 thì bằng bằng 2 và tiếp tục lấy 1 trừ 1 sẽ bằng bằng 0 vector AC vector AC sẽ có độ lấy điểm tọa độ C trừ tọa độ A trừ 9 trừ 1 bằng trừ 10 đấy 5 trừ đi 1 sẽ bằng 4 và 1 trừ 1 sẽ bằng kết quả là 0 đó ta nhìn thế này Đấy. vector AB này, này đúng không đây là vector AC AC nhân B2 thì đúng không AB nhân 2 thì ra AC đúng không nhìn thấy chưa nhân 2 nhân 2 vào đây à, nếu mà tính AB AC có hướng thì ta chắc chắn sẽ ra vector không thôi không không không nhìn chưa vì cái này vào này đấy không chưa vì cái giữa mà đây này như này không chưa bị cái này vào đúng không cũng là không em em hiểu chưa đó như vậy ở trong cái bài ờ, ví dụ số 4 này chúng ta sẽ chọn được đáp án đó là đáp án B ta không cần thử cái đáp án sau nữa nhá Đấy. thì để tính tích có hướng của hai vectơ mà ừ, ừ, chứng minh cho ba điểm thẳng hàng này cũng hơi lâu chúng ta chỉ có nhận xét là vectơ này bằng k lên vectơ kia ờ, cùng phương với nhau Đấy, nhận xét này tỷ lệ đúng không ta lấy x trừ x trừ y trừ y z trừ z để ra kết quả thôi nhé vậy chúng ta sẽ sang ví dụ ở ờ, tiếp theo là ví dụ số 5 và ờ, chúng ta cùng chuyển sang ví dụ số 5 ở ờ, trong không gian với hệ trục độ OIZ cho tam giác ABC với điểm A có tọa độ 1 0 0 điểm B có tọa độ là 0 0 1 và điểm C có tọa độ là 2 1 1 bài toán yêu cầu tính diện tích của tam giác ABC bằng bao nhiêu và cho bốn cái kết quả như này thì các em nhớ này diện tích của tam giác ABC sẽ bằng 1 phần 2 độ lớn tích có hướng của AB nhân với AC. Như vậy ta sẽ tính các vectơ ra. Vectơ AB. Ta có vectơ AB này. Đó, vectơ AB. Vectơ AB đây. Đấy. Lấy B trừ A thì có độ là trừ 1. 0, 1. Vectơ AC. Vectơ AC mình sẽ có tọa độ lấy C trừ A đúng không? Là 1 1 Đấy. Mục 1 rất là đẹp đúng không? Thì bây ta sẽ tích có hướng của ABAC trước này. Tích có hướng của AB AC. Đó, sẽ bằng nhá. Yeah. bịt cái này vào đúng không? Bịt cái này vào thì ta sẽ được là không này, trừ một Cái thứ hai. Được chưa? Đấy, bịt cái giữa vào. Trừ một trừ một là trừ hai trừ hai thì còn hai đúng không? cái giữa ta sẽ phải đảo dấu đi cái thứ ba là ta sẽ bịt cái cuối vào à, thế còn trừ một trừ một mới không trừ một thôi được chưa đó độ uh, bây giờ này tích cầu hứng của hai vectơ AB AC sẽ bằng trừ một hai trừ một vậy tính diện tích tam giác diện tích của tam giác ABC sẽ bằng 1 phần 2 độ lớn của tích cô hướng AB AC. Đó, em nhớ lại thì viết lại công thức cho em nhớ độ lớn trên có hướng và bây giờ ta chỉ cần thay số vào để tính thôi đúng không nào bằng 1 phần 2 căn bậc 2 của đây đúng không trừ một bình phương cộng 2 bình phương cộng với này trừ 1 tất cả bình phương như vậy bằng căn 6 trên cho 2 căn 6 trên 2 diện tích tam giác ABC bằng căn 6 trên 2 do vậy ta có à, đáp án là đáp án C Chúng ta cùng nhau chuyển sang ví dụ số 6.